thì ờ, ở đây là một cái bộ kính ấp tròng mới năm 2023 để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài biệp nha thì ờ, khi sử dụng cái kính ấp tròng này thì anh em biết rồi anh em đeo cái kính này vô trong con mắt của mình thì mình có thể đi đánh bài như đánh bài ngửa luôn là mình có thể thấy được tất cả các quân bài này bất cứ loại bài nào thì ờ, cái bài này 52 lá bài nó sẽ có 52 cái ký tự khác nhau để cho mình phân biệt được đây là lá gì và cái chất của nó là chất gì anh em có thể biết cả chất luôn nha còn đây là một cái loại kính mới kính xịt thì uh, nó sẽ khác với những cái kính cũ trước đây anh em xài là đeo vô nó sẽ không bị đau mắt cộm mắt và chảy nước mắt và cái nữa là mình nhìn cái hiệu ứng màu khi mà mình nhìn vô lá bài nó sẽ rõ hơn đó còn cái thời gian xài thì uh, anh em yên tâm cái bộ này thì xài phải vài năm nó mới hư cho nên cái vấn đề đó thì anh em khỏi phải lo và mình đeo cái loại kính tốt này nó sẽ an toàn cho con mắt của mình hơn còn uh, ở đây thì uh, test sơ qua cho anh em coi loại kính mới cũng như là những cái loại bài mới để anh em dễ chơi hơn thì à, khi mà lấy kính ấp chồng hay là lấy kính ấp chồng ở bên mình bên mình thì phân phối rất là nhiều loại nhưng mà từ giá thì từ 1 triệu cho đến 4 triệu 8 là hàng cao cấp nhất còn hàng chung chung tiền thì tầm 2-3 triệu cũng có còn khi mà mua kính thì anh em sẽ được tặng kèm bài từ 10 bộ đây một cây như thế này từ 10 bộ cho đến 20 bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em nha anh em mua nhiều thì mình tặng nhiều đó là cái phần à, tặng kèm còn uh, kính thì uh, đi phải đi với bài mới chơi được nha còn bài thì ở đây nè đây là mẫu bài hai ca xanh còn đây là mẫu bài tiền đô thì mình test hai cái mẫu này cho anh em tham khảo tại vì hai cái mẫu này đa số là anh em chơi rất là nhiều đây là hai cái mẫu bài phổ biến nhất thì mình test sơ qua cho anh em coi để những anh em nào mà chưa từng xài anh em hiểu được với lại anh em à, có thể cảm nhận được khi mà mình à, sử dụng kính thì mình sẽ nhìn thấy được những cái gì đây khi mà đeo kính vô thì nó sẽ có một cái màu như thế này nha nó sẽ có một cái màu tím như thế này nhưng mà anh em đeo cái kính áp chồng này thì nó sẽ à, được trong hơn nó sẽ sáng hơn còn đây là cái kính thử để mình thử bài để quay video cho anh em cùng coi tại vì bóc cái ra vô nó mất vệ sinh với lại nó hay bị rách còn cái kính này nó rất là dày cho nên nhìn bài nó sẽ mờ hơn và và cái hiệu ứng màu của nó sẽ đục hơn so với mình xài cái kính đáp tròng kia đây nè gắn vô nè đó anh em thấy không đây là một cái mẫu bài mới nha đây đây là một cái mẫu bài mới nè anh em nhìn đây nè đây anh em đợi xíu đây khi mình gắn vô thì anh em thấy nè đây là mẫu bài đầu lưng mình sẽ xếp từ à, con à, con xì ba bốn năm sáu bảy hai nữa tám nữa vừa đầm già nữa rồi đây là cái ký tự từ con xì cho đến con già nó sẽ khác nhau như thế nào một hai nè ba nè bốn năm sáu bảy 8 9 10 bộ đầm da đầu tiên là con xì thì anh em thấy chữ A này. ngoài đây nó vẽ chữ A thì đằng sau này cũng vẽ chữ A đó và đây là một loại bài mới để hỗ trợ chơi xì dách xì vé đây anh em chỉ cần kéo tí xíu vậy thôi là anh em thấy được cái đầu luôn nè nó vừa vẽ con xì ở trên lưng đây còn ở đầu là nó vẽ những con xì nhỏ nè còn ở đây là cái chất đây cơ rô trùng bích là ở giữa đây là con xì cơ nè cái chất cơ thì nó sẽ có hình tròn đó còn con xì anh em thấy rõ ràng chưa con hai nè đây là con hai uh, hai rô rô là cái hình chất nó như thế này nha còn vẫn là số 2 nè đó và vòng vòng nó sẽ có những cái số 2 nhỏ con ba thì cũng vậy thôi đây là con ba bích nè con bích là cái chất bích là nó không có vẽ ở giữa đây con ba con 4 đây là con 4 uh, 4 bích đó rất là rõ nha con năm nè năm này năm rô nè. 6 đây là 6 nè 6 này 6 rô 7 7 rô luôn 8 8 này 8 chuồng nha cái chất chuồng là nó có dấu ít ở giữa nè đây rất là rõ đây điểm khác biệt ở bộ bài nó sẽ có hai con này con chính là cái hình này nha nếu mà nó vẽ số 6 thì không phân biệt được với con 6 cho nên nó phải vẽ cái hình này hình móc khóa chín chuồng còn con 10 là dấu thập 10 chuồng bồi nè thì chữ đi đầm và là con quy đấy già đó già cơ thấy chưa đây là cái mẫu 2k xanh còn à, mẫu đô la đô la thì nó sẽ khó nhìn hơn đây là mẫu đô la chỉ có lưng thôi nè một nè hai nè ba nè khi mà anh em đeo kính áp tròng vô thì nó sẽ rõ hơn rất là nhiều năm nè 6 nè 7 nè 8 nè 9 nè đó rất là dễ nha thì uh, anh em cần lấy những cái bộ này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này 09097046 số 4 thì uh, mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn nếu mà anh em ở gần thì cứ qua nhà test hàng coi hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái nha còn ở xa thì cứ cho địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha